sáng mở mắt là thấy chờ rồi Chờ 7749 cái đèn đỏ Nào mới tới lượt mình Lại chờ Tsubaki xả ngay không cần chờ chuyện Mở mắt thấy chờ hoài Chờ hàng dài 8 thước Lại chờ Tsubaki xả ngay không cần chờ